quan cho nên là cùng với mấy chú em đi vào tham quan một cái à, công viên tre luồng Thanh Hóa ở huyện Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa đã xin được à, quay lại toàn bộ một số cái khung cảnh của công viên này để cho quý vị và các bạn doing, doing good. Bye bye. quản có gì thế à không điện trong tổng ra dẫn vào chứ Mà nó vô á <clears throat> em đang ở ngoài đây này nhưng mà không có nhưng mà anh đang bảo là không biết cái thiết kế này là hội nào thiết kế nhưng mà trước một cái nhà te như thế này để cái bồn hoa như ờ, thế ờ, này nó không hợp lý lắm đây phải ví dụ để một cái đắp tạo thành cái cái cái, cái, ờ, các cái khu ờ, ờ, cái kiểu thác nước thác nước thưa cái đấy thì làm sau nhỉ cái đấy thì không nhưng mà nó sẽ hợp lý hơn chứ để hoa này nó không hợp lý hoa mà Đúng sắp tới là thu lại mà thu bớt cái này lại ừ. cái nhà này là cái tre đây thì là thợ đâu làm chứ ở trong Quảng Bình à. chào các bác nhá à. cán bộ rồi vâng, anh vâng, em vào thăm tí thí dụ như ngoài tê điện vô đây chú ạ có bây giờ thí dụ như là ông phương tổng vô bắt đầu nó ông lại quát tiếp dạ. giám sát là bây giờ bắt một đôi bị chặt kẻ rồi anh em xem tí thôi có lên ờ, tượng thì đang đi bộ lên đây tí không thôi chú tượng giả lên thăm cơ bản cái nhà xe này tí thôi nhà này là của võ đồng nghĩa nó, à. võ đồng nghĩa nó, nó thiết kế mấy cái nhà trên con tum mấy thứ đây là cũng cũng của đồng chí hết rồi đúng không mà thiết kế đây thiết kế thi công không à cái mái đây là bằng cái gì nhỉ mái bằng cái cây ấy từ hà giang cái này là cái cây cây cây cần giang cái gì hả thế như cái dạng ta hơi khăn ờ, đó nhỏ nhỏ chứ cái khói rẻ ra hả chè có vẻ hỏng nhiều hỏng cái này nó làm xử lý chưa năm rồi Hả? cái này nó phải xử lý bằng chất hóa học hết chứ trong, trong cái lỗ này là có luyện ở trong bơm từng dùng cái xà ranh bơm luyện vào trong bơm bây giờ bơm vào trong thì trong thì là nó cái kêu khói nó lại phun khói mà phun khói nó khô luôn rồi nó bị ở trong á bơm ờ. ờ. vào một đầu là nó nó phun khói phun khói khoảng một tuần đến năm ngày bắt đầu là nó nó, nó uh, mang ra bắt đầu nó biết bây giờ nó đang làm sửa sang lại nó phun sơn nhưng mà tổng một cái nhà này có nhiêu tiền không mấy tỷ mấy tỷ cơ cây này nó này cây tầm bu là cái cây à? cái này lấy từ Hà Giang cái tầm ờ, bông thì lấy ở trong trong, ờ, bình dương ừ. đi lấy bình dương này ừ. tầm bông không đâu cây này cây đó là tầm bông cái diện tích của nhà này là bao mét vuông cái tùng tổng 600 mét vuông à? cái chiều cao nhất của nó là mấy chiều cao nhất của nó là 8 mét cao nhất là 8 mét đỉnh ra tức là đỉnh mái là 8 mét đỉnh là 8 mét dưới đây là thấp nhất là 38 ừ. nhưng mà cái này cái cái này sau này thì là nó là một cái nhà hàng hay là cái gì cái này là khu đón tiếp thôi để kê kê đây ở đi lại đi, đi bộ đi qua này này thì à. bán nước nó ở ngoài góc đây cà phê pháo à tức là đây là khu đón tiếp đây là cái sảnh đón tiếp của công viên thế còn ở đây thì ờ, xe trúc là là, là bây giờ chú phụ đấy à ừ, cái phần ờ, cây xanh đang phụ trách hoa hết rồi à. cả một cái đồi hoa trồng đồi hoa đây đây á? Vâng. à. hoa cả bây giờ đang nhỏ chưa cái đây là cung ở giữa này to nhất đây này đúng không vâng. rộng nhất tầm vông à tất cả là người buộc bằng dây đai hết cái dây đai đây là bằng bằng dây gì giấy chú kính dù dây dù à. dù này nó buộc không đúng kiểu này em thấy nhiều nơi nó buộc dây mây các anh mua ở nước ngoài về hết à? Không, cũng mua loại Việt Nam luồng biết phải trồng tí nhỉ? Luồng thì không chưa tính, mình chưa tính. Cái loài này mình nhập về trồng chưa tính luồng nứa vào ra cái loại ừ. đà. Ừ. đấy, thì sắp tới gì? sắp tới sẽ phải đi sưu tập. Tức là 15 loài là 15 loài là nhập về. Còn lại là các cái loại của ta là không tính. Ta chưa tính. Toàn bộ cái đồi là là, là trồng hoa hết à? Trồng hoa hết á đấy, đấy dưới dưới là hoa ngũ sắc trên là hoa ngũ đơn trên nữa là hoa dâm bụt trên nữa là huỳnh anh với cây nhà nhật năm năm giải à, nhưng mà cái thiết kế đây thì là bên bên nào thiết kế cái này em thiết kế ừ. mình thiết kế thôi cái này mình đo thiết kế thôi à, xong mình thuê họ làm ừ, chuyên gia này hả nhưng mà cái diện tích tổng cái này là được mấy cái này ờ, tổng cái, đồi này là là ba hecta nhưng mà trồng nguyên trồng phần cây không là khoảng 1,2 hecta ừ. nhưng mà không nghĩ đang nói như diện tích cái công viên cơ mà công viên là 160 hecta 160 hecta rồi bên có một cái đảo bên kia là 60 hecta bên này 100 hecta này à. nhưng mà nếu mà cái chương trình tham quan thì nó đi đã có một cái chương trình khép kín về tham quan chưa ừ, tham quan thì, ờ, thì bọn em thì đang phải kết nối bây giờ ví dụ như vào công viên thì chơi khoảng ngày xong rồi thì đang kết nối một cái tuyến cái tour từ công viên nghỉ ngơi đây xong là sáng bắt đầu xuất phát đây lên cửa đạt cửa đạt xong rồi lên ờ, lăng chánh thì thác ma hào hoặc là trên cái chỗ lương sơn có một cái cái cái khu vui chơi của cũng bọn làm đó là cũng hay hết nó ở là golden sao ấy tức là ừ. cái nông trại đấy, bò đấy xong ờ, lên ờ, lăng chánh thác ma hào xong rồi ngủ nghỉ là ở phù luông cụ luôn chip cụ luôn hôm đấy đăng ký đó ngủ xong rồi sáng xuống dưới ờ, xuống dưới suối cá cẩm lương thì tham quan tham quan xong sang bên ờ, thực thành thì có cái thác mây ờ, xong rồi về đến thành nhà hồ là về đây là vừa đúng một tròn hai ngày luôn mà em trước đi một lần rồi cả tức là tổng hai ngày hai ngày hai ngày một tour trong đó vào ừ. ở đây là một ngày ở đây một ngày là thành ba này à. nhưng mà đấy là mới đang dự kiến nó còn chưa đúng không chưa vâng, đang, đang dự kiến cái tour đi như thế em đi khảo sát hôm trước có một cái ông ờ, ông sang ở bên mỹ ông sang này, ông ông chuyên về du lịch ờ. ông sang đây xong ông đề xuất đi em với con thư ký chủ tịch đi nghỉ ngơi ờ, đi hai ngày đấy ừ. còn đúng hai ngày là đến tầm khoảng 3 giờ chiều là đến đây ừ. họ có thể rút quân luôn trong cái 3 giờ chiều đấy chỗ này tức là đây là gọi là cái hồ điều hòa của cái hồ điều hòa của công viên này. công viên vâng đây là hồ nó có sẵn hay là đào đây cái này là ngày xưa là nó có một cái kiểu cái khe ấy xong à. mình đào đào xử lý chứ là nó có cái, cái khe ở đây mình đây này nó giống như đây này trong ờ, bên này nó cạn nên là nước nó không giữ lại gần giờ mình đào xuống ừ. và ngũ sắc này đúng không trường ấy, nguyên bán nước không cứ 10 nghìn một chai mà bán 40 triệu à. thì nước không cứ 10 nghìn một chai cái sữa gạo sữa ngô này em làm ờ, tự sản xuất đấy à cái đấy là đây tự sản xuất à vâng sữa gạo sữa ngô 10 nghìn một chai loại chai 500 ml ừ. bán một ngày bán 40 triệu đồng lắm hôm đấy đông lắm mà vâng. đông xe nó thu ngày 20 triệu xe mình vẽ nhưng mà cái này phải bây giờ phải làm cỏ đi chứ thì mới làm cỏ bây giờ nó lên như thế đấy em đang làm cái phương án ờ, để chăm sóc ừ, cỏ thì thuốc thứ ừ, ờ, làm cỏ cái trúc này thì trúc trúc nó giống kiểu trúc cần câu chi đấy nhỉ đâu cái này cái tầm bông anh cây mà làm nhà đấy à cái cây đây đây làm nhà đây à Đó, ờ, nhưng mà đây nó đang bé ờ à. bé sau đây chỗ này là, là kiến sẽ làm một cái suối cái con con này chạy đến trong cái góc kia nó cũng họ hốc của đông kia là nó hơi sâu ừ. à, ờ, định làm là làm một cái cái cái bể nước ở đấy một cái, cái kiểu cái bồn ờ, cái cái, cái, ờ, cái hồ con con đấy trong góc trong này này trong cái bụi trà luồng này, Ừ. xong là thả cái ống nước cái chảy róc rách róc rách ở giữa cái suối là mình thả đá cuội cái thứ đấy xung quanh nên làm làm đường đi hai bên trong kia chứ sau cái đồi đang cho dọn này này tao đồi này sẽ làm cái nhà như nhà bằng tre con con thì nó là hát nhạc với thứ uống rượu vậy đó. nhưng mà ở đây thì là nó có quy hoạch tổng thể này chứ có hết rồi anh à, có quy hoạch tổng thể thì bây giờ cứ từng hạng mục một lần làm thôi làm từng giai đoạn thôi phân từng giai ừ. đoạn còn cái dọc đây thì...